À, xin chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh youtube máy giặt công nghiệp chính hãng Hôm nay Duy Mạnh à, xin giới thiệu với quý vị về model máy giặt công nghiệp Yamamoto à, Về máy giặt công nghiệp Yamamoto thì tại thị trường Việt Nam thường có những mức công suất như Yamamoto 16, Yamamoto 22, Yamamoto 30, Yamamoto 35 và bên cạnh tôi đây là Yamaha Moto 22 kg đó Yamaha Moto thì có ưu điểm đó là dòng máy công nghiệp có cái dòng tải chứa đồ nặng à, ví dụ như máy 16 kg thì tải chứa đồ của nó có thể lên đến hơn 20 kg và đây là máy 22 kg thì tải chứa đồ thể tích lồng của nó lên đến 30 kg ở đây được gọi là dòng máy dư tải hay là dòng tải nặng à, đấy là một đặc điểm nổi bật và thứ hai là tốc độ bắt của dòng máy Yamamoto là thuộc top những dòng máy có tốc độ bắt cao à, khi mà máy bắt ở tốc độ cao thì sau khi đồ vải được giặt xong đồ sẽ rất là kiệt nước à, khi đó chúng ta chuyển sang máy sấy để sấy khô thì sẽ sấy trong thời gian nhanh tiết kiệm điện và nếu như mà chúng ta phơi ra ngoài trời nắng thì cũng rất là nhanh khô đó và tốc độ vắt của dòng Yamamoto có thể đạt trên 800 vòng trên một phút đó, trên 800 vòng trên một phút và Yamamoto à, có hai phương án là dạng là lò xo treo hoặc là dạng là ngồi bệ lò xo và mấy bộ đen này Yamaha Moto 22 kg thì dung tích lồng lên đến 300 lít và nếu như mà giặt cho đồ vải thì có thể sẽ giặt được đến 30 kg và nếu như những cửa hàng giặt chăn thì sẽ giặt được 4 chiếc chăn trên một mẻ Đó. nguồn điện đầu vào là 380V 3 pha và công suất của động cơ là 3 kg 7 maximum kích thước vỏ là 1m25 sâu 1m13 và cao 1m66 lồng của nó dung tích của nó là 318 lít à, có hai đường cấp nước đầu vào nước vào và nước ra là ống 76 đó và đây là một model máy giặt công nghiệp Yamamoto 22 kg còn rất đẹp tình trạng còn rất tốt vâng và sử dụng men điều khiển SK319 thuận tiện cho việc thao tác hướng dẫn sử dụng và khoang hóa chất thì ở, ở mặt trước thuận tiện cho việc đổ nước giặt nước xả và có hai khoang riêng biệt nước giặt nước xả riêng đặc điểm của dòng máy mà có lò xo treo kết hợp thụt đỡ thì phù hợp cho giặt những đồ hỗn hợp trong cửa hàng giặt là ví dụ khi giặt chăn thì sẽ có nhiều loại chăn khác nhau nhiều kích cỡ và khối lượng chăn khác nhau thì khi giặt bằng máy giặt à, lò xo treo đồng treo như thế này thì giúp cho máy vận hành êm ả à và với mức công suất máy giặt Yamamoto 22 kg à, tại thị trường Việt Nam thì có nhiều mức độ giá khác nhau tại vì là à, cái chất lượng máy đã qua sử dụng của từng model khác nhau nó cũng sẽ là khác nhau cho nên là giá của nó sẽ có trong khoảng dao động và thị trường Việt Nam có thể giá là từ 120 triệu trở lên đó và cũng chưa có đơn vị nào có phương án bán máy thấp hơn 120 triệu cả Đấy. và quý vị và các bạn à, cần à, setup cho mô hình giặt là xưởng giặt là hay cơ sở giặt là à, cần những thiết bị như à, máy giặt công nghiệp máy sấy công nghiệp máy giặt khô à, máy là lô máy gấp hay cầu làng thì vui lòng liên hệ với đơn vị chúng tôi qua hotline 0963 155 622 À, Duy xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo.